Thời gian sự kiện sẽ ra từ 0 giờ ngày 9 tháng 3 cho đến là 23 giờ 59 phút ngày 23 tháng 3 nha. Điều kiện tham gia này em thể đọc này là người dùng mới chưa thực hiện giao dịch OTC tại MEX cũng như là khối lượng giao dịch yêu cầu lớn hơn bằng 500 U. Đó, hoàn thành giao dịch và đăng ký thông tin tại form đăng ký này. Rồi, anh em nào chưa tài khoản thì em thể đăng ký qua lên này nha. Thêm nữa này là sau khi anh em hoàn thành các điều kiện đây này thì em sẽ giành được 10 U cho 500 người đầu tiên tham gia theo quy tắc FCFS anh em nha. Ok thì đây chính là đường link chi tiết sự kiện nha. Đánh thức thị trường PIP này, giao dịch PIP lần đầu tiên nhận U miễn phí. Thông tin chi tiết sự kiện này, ngày giờ này. Đó. Rồi lưu ý này là chỉ người dùng đã xác thực KYC và chưa giao dịch PIP lần nào mới có thể tham gia sự kiện phải hoàn thành biểu mẫu đăng ký sau khi hoàn thành giao dịch mới được xét duyệt phần thưởng. Đó, rồi Mac có quyền loại người dùng khỏi cuộc thi do các trường hợp sau. Số thứ tư này, Mac bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về các điều kiện, về các điều khoản về điều kiện của sự kiện này. Ở đây sẽ có bốn lưu ý anh em nhớ đọc kỹ cho mình ha. Rồi dưới là các nền tảng xã hội của Mac này. Ok, sau khi giao dịch VIP xong rồi, đấy thì anh em sẽ tiến hành điền các thông tin vào form này. Nào email đăng ký tài khoản Mac này, rồi UID tài khoản Mac này, của nhà ID lệnh đơn của giao dịch VIP thành công. Anh em lưu ý nhé, giá trị đơn hàng này phải lớn bằng 500 U anh em nhá. Kế nữa là ảnh chụp màn hình của giao dịch VIP thành công này. Đó. Và cuối cùng là username tên người dùng tài khoản Telegram của anh em này. Sau đó anh em nhấn vào gửi để thành tham gia sự kiện này ha. Ok thì như vậy là Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ cũng như hướng dẫn cho anh em cách chúng ta tham gia sự kiện giao dịch PIP lần đầu tiên nhận U miễn phí anh em nha